Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều, bài 8 nghị luận xã hội hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phần nói và nghe, thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống, sách giáo khoa từ trang 48 đến trang 49. Trước hết chúng ta ôn lại một số những phần kiến thức về lý thuyết. Thảo luận nhóm về một vấn đề còn gây tranh cãi là dùng hình thức nói thuyết trình để trao đổi tranh luận về một vấn đề nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất mục đích thảo luận là nêu lên những điểm thống nhất và khác biệt của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết để thảo luận nhóm về một vấn đề các em cần chú ý dựa vào những văn bản đã học ở phần đọc hiểu văn bản và nội dung phần viết để lựa chọn vấn đề định thảo luận bày tỏ ý kiến về vấn đề, tán thành hay phản đối, sử dụng các lý lẽ, bằng chứng để thuyết phục mọi người, bảo vệ ý kiến của mình bằng các lý lẽ, bằng chứng, đồng thời tôn trọng, tiếp thu những ý kiến khác biệt. Vấn đề cần thảo luận hôm nay là cần sống giản dị. Chúng ta sẽ lập giản ý như sau. Mở bài, dẫn dắt vấn đề cần nghị luận, ví dụ những nhân vật vĩ đại lại thường à, là những người giản dị, nêu vấn đề là cần sống giản dị. Thân bài nêu quan niệm về lối sống giản dị, ví dụ giản dị là lối sống đơn giản, cần kiệm. Vấn đề mà hôm nay thảo luận là vấn đề cần sống giản dị nhé. Chúng ta lập giản ý mở bài là dẫn dắt vấn đề cần nghị luận nêu vấn đề cần sống giản dị vì nó là một lối sống đẹp. Thân bài nêu quan niệm về lối sống giản dị, nêu biểu hiện của lối sống giản dị trong đời sống, sinh hoạt, ăn, mặc, ở, nói, viết, phân tích ý nghĩa của lối sống giản dị. Ví dụ, giản dị tạo nên sự hòa đồng, kết nối, cảm thông lớn với mọi người. Một số tấm gương đã chứng minh vẻ đẹp của lối sống giản dị liên hệ với bản thân trong việc rèn luyện lối sống giản dị, cần diễn đạt chân thật, cụ thể suy nghĩ của mình. Kết bài khẳng định vai trò của lối sống giản dị. Ví dụ giản dị là một phẩm chất cao quý cần có ở mỗi con người, nêu suy nghĩ về hướng rèn luyện của em. Sau đây là bài tham khảo. Các em phải có lời chào. Chào các bạn, tên tôi là. Hôm nay tôi xin thảo luận với các bạn về vấn đề cần sống giản dị. Đặt vấn đề Ôi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Bạn có thể có nhiều cách sống đẹp như lối sống có lý tưởng, hoài bão, sống có trách nhiệm, trong sạch, thật thà, chăm chỉ, dũng cảm. Và bạn biết không, có lối sống giản dị cũng là một phong cách sống đẹp, tích cực đấy. Bạn không tin ư? Vậy hãy cùng tôi tìm hiểu sống giản dị là như thế nào, biểu hiện ra sao và tại sao cần phải sống giản dị nhé. Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, với hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội, không sống xa hoa, lãng phí, không cầu kỳ kiểu cách, không chạy theo những nhu cầu về vật chất và hình thức bên ngoài. Lối sống giản dị được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, đó không chỉ thể hiện ở cách ăn mặc trong việc sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể hiện ở cả lời ăn, tiếng nói, cả quan điểm sống, cách cư xử của con người trong mọi hoàn cảnh trước mọi vấn đề một người giản dị là một người ăn nói cẩn thận không khoa trương ăn nói ngắn gọn dễ hiểu hay là người luôn giải quyết mọi công việc một cách nhanh nhất nhưng vẫn phải đảm bảo tính hiệu quả của nó đó cũng là những người sống hòa đồng với tất cả mọi người không quá cầu kỳ trong cách cư xử hơn thế nữa, những người sống giản dị là những người không lãng phí, sử dụng tiền đúng mục đích, không sử dụng vào những công việc vô bổ, biết nhìn nhận mọi vấn đề đúng với chuẩn mực và không làm quan trọng hóa vấn đề. Trong cách ăn mặc, họ không cần mặc những trang phục hàng hiệu mà chỉ cần những bộ quần áo giản đơn thôi, nhưng họ cũng làm cho mình trở nên đẹp hơn, lịch sự hơn. Tất cả những đặc điểm trên là biểu hiện của những người sống giản dị. Quả thật sống giản dị là một lối sống đẹp vì nó không phải là lối sống giản đơn thô sơ mà là một phong cách sống cao đẹp. Không những thế mà lối sống giản dị còn giúp cho con người ta không bị lệ thuộc vào những ham muốn về mặt vật chất và tinh thần. Nó giúp ta biết tự điều hòa, kiềm chế bản thân, vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống. Sống giản dị giúp ta tiết kiệm thời gian, không bị chi phối bởi những việc vô bổ cũng giúp con người có khả năng hòa đồng với thiên nhiên, quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn. Nhờ vậy mà con người được sống một cuộc sống vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và thanh thản. Từ xưa tới nay có rất nhiều tấm gương về đức tính giản dị mà chúng ta cần phải học tập. Đầu tiên là phải nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được cả thế giới khâm phục và ngưỡng mộ. Mặc dù là chủ tịch nước, nhưng người lại sống một cuộc sống hết sức giản dị chứ không như những vị chủ tịch khác. Trang phục thường ngày của bác chỉ là bộ bà ba nâu đã phai màu, bộ kaki đã cũ và đôi dép nốt cao su. Nơi làm việc của bác cũng chỉ là một ngôi nhà sàn nhỏ bé đơn sơ, chỉ vỏn vẹn có hai phòng. Ngay cả trong cách ăn nói của người cũng rất giản dị, ngắn gọn và dễ hiểu như ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, ốm đau được chữa bệnh. Còn nhiều người sống giản dị xung quanh ta như bà, như mẹ, cha ta nữa. Bên cạnh những tấm gương cho lối sống giản dị, cũng không ít những người sống phung phí, xa hoa. Trong thời hiện đại ngày nay, có rất nhiều bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng lại nhuộm tóc rồi ăn mặc khá phá cách không đúng với tư cách của một người học sinh hay là những người hoàn cảnh gia đình khá giả lại ăn mặc một cách khoa trương, mặc toàn hàng hiệu. Chính vì thế nên để sống giản dị thì cần phải có bản lĩnh và trí tuệ để biết đủ, biết dừng chứ không phải sống khổ hạnh hay ép mình. Là một học sinh em cần phải tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân. Khi tới trường chỉ cần ăn mặc đúng đồng phục, không cầu kỳ kiểu cách hơn thế nữa, em sẽ tuyên truyền đến bạn bè cùng hiểu rõ sự cần thiết và tác dụng của lối sống giản dị. Quả thật sống giản dị giúp con người thanh thoát hơn, không tiêu tốn tiền bạc của cải cho xã hội, sự hòa đồng bình đẳng thân ái. Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta cần tạo cho mình một lối sống giản dị và lan tỏa lối sống giản dị đến những người xung quanh để cuộc sống luôn tươi đẹp và hài hòa.